Hello anh em, rất vui khi được gặp lại các bạn ở trên channel của mình nha Thời gian vừa qua thì mình khá là bận nên là không ra được video cho anh em Nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn một cái con web và kèm tôn auto luôn nha Link, link web và link tôn mình để dưới phần mô tả Các bạn click vào link để tải file tôn mình nha các bạn giải nén file tôn các bạn vừa tải về nha grabhoy.vip nha các bạn bấm vào dành sau đó các bạn ấn ok nha ok sau đó các bạn sẽ ấn dưới ấn dưới vào grabhoy các bạn chọn thêm các bạn chọn thuộc tính sau đó các bạn ấn dưới đường dẫn nha các bạn ấn sao chép sau đó các bạn sẽ vào app cho mắt nha bạn nhập cd text bên dưới sau đó ấn paste và enter ls này tiếp bắt nhập php textbox php nha ok các bạn sẽ lấy python nha các bạn copy đường link này rồi dán vào trình duyệt thì lấy python nha các bạn vượt qua lưng cái gọn cho mình này bấm vào tôi không phải là máy và click vào đây để tiếp tục các bạn ấn vào lấy link bạn ấn dưới vào cái phần hình sau đó các bạn sao chép ok các bạn thấy nhập copy nha bây giờ các bạn sẽ vào à, cái web vào web để lấy copy nha web tên là plan coin lần đầu tiên các bạn vào các bạn sẽ ấn vào phần menu này cho mình bạn ấn login sau đó các bạn sẽ nhập dưới cái ví địa, địa chỉ ví web của các bạn vào đây bạn nào chưa có web các bạn có thể lên youtube tìm kiếm cách đăng ký ví web nha sau đó các bạn sẽ chọn vào phần xác thực nha đây là chính các bạn ấn vào login nào các bạn thấy và các bạn ấn server lưu này để chạy được để chạy được cái ờ, con bot này cái cái con web này thì các bạn sẽ kích vào phần đây rút gọn link nha để kiếm đây các bạn sẽ rút gọn lên ở đây là 700 700 phút nha sau khi các bạn rút gọn xong các bạn sẽ được 700 phút để ok phần này mình sẽ không dẫn các bạn nữa mình làm video này các bạn xem chạy nha ở đây các bạn chọn x5 thì cứ là các bạn chọn một đồng coi thì nó sẽ là 5 phút nha sau khoảng một phút thì nó sẽ mất đi là mất 5 phút ở đây nha ok các bạn sẽ chọn vào phần ba dấu gạch ba dấu chấm cho mình nha mình lướt xuống chọn lấy cd cd nào là copy này các bạn ấn với copy này các bạn chép luôn cả user và các bạn đặt vào mắt dán trước khi các bạn nhập hết đi rồi enter này nhập user lên các bạn nhập copy rồi các bạn ấn enter ok đây nó đã hiện ra ví. nếu mà hiện đúng hiện cái địa chỉ ví của các bạn thì nó nó lại hoạt động được nha còn nếu không không hiển thị cái địa chỉ ví của các bạn thì các bạn lấy lại cookie cho mình nha ok và hiện tại thì mình đang thu mua thẻ cào số lượng lớn của ba bốn bốn nhà mạng nha các bạn nếu mà bạn nào có thẻ cào mà muốn đổi sang tiền các bạn hãy truy cập vào cái web đổi vip pk này nha chiết khấu 20 đến 30 phần trăm nha các bạn ok cái con ở ờ, cái con bot này thì mình chỉ chọn là cái đồng C3 với đồng uh, T TRX hay đồ cái đồng đo Dogecoin hay là TRX gì đấy mình à, đồng TRX này đây mình chỉ chọn hai đồng thôi nha nếu mà có các bạn nào mà muốn ờ, muốn thêm các đồng coin các bạn để lại comment bên dưới mình sẽ update thêm các đồng coin nha đây các bạn thấy là mình đã nhận được là 8 triệu 333 nghìn 3k Cái ờ, đa đồng Satoshi gửi về ví Xrate nha Các bạn kiểm tra ví Xrate mình nha các bạn nó đã gửi về ví của mình video của mình đến đây là hết là hết rồi nha nếu mà các bạn thấy video của mình hay hãy để lại một like một share và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha